Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, à, trong không khí tưng bừng chào đón Tết nhâm dần 2022 sắp tới, chúng tôi xin được à, gửi đến quý vị một à, chương trình mừng Tết do Hội Việt Vote tổ chức và hiểu rõ hơn về chương trình này chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với anh Huy Trần anh là President của Hội Việt Vote và cô Thảo Huỳnh French cô là họa sĩ à, trước hết Vân Anh xin chào Huy và Thảo Xin chào quý vị Yes, yeah, so my name is Tao Win French, and I'm a Vietnamese San Diego based artist. And um, I'm here celebrating Tet with uh, Viet Vote. And I'm going to be painting a mural in celebration of the Lunar New Year. Wow. À, trở lại với Huy đó. À, Huy ơi, um, trước hết thì Huy có thể cho quý vị khán giả à, một lần nữa um, giới thiệu về rất là ngắn về Viet Vote cũng như là uh, cái cái mission của Viet Vote và uh, những cái uh, sinh hoạt thường xuyên hàng năm của Việt Vote là như thế nào? Yeah, dạ, cảm ơn chị. Sự nhóm Việt vụ của tụi em là một cái nhóm tổ chức uh, phi đảng phái, phi lợi nhuận uh, được thành lập uh, thành thành lập vào năm uh, 2019 uh, nhằm mục đích nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt ở uh, San Diego. Uh, tụi em làm uh, giúp đỡ cộng đồng như cái cách mà bầu cử mình không có nói người ta bầu như thế nào mà chỉ giúp à, dân chúng này biết cái chỗ nào đi bầu cử à, tin tức về bầu cử và sự tham gia của cộng đồng à, ngoài ra nhóm việc vụ của tụi em cũng mang có nhiều thông tin tài nguyên à, và các dịch vụ chương trình nhiều cái của nhà nước về đến uh, cộng đồng của chúng ta giống như là cái chuyện mà uh, cho nhà nước cho tiền uh, uh, cho tiền uh, dân chúng á uh, during covid đó, thì tụi em báo tin cho cộng đồng biết tại vì tụi em đi học nhiều lắm rồi biết được mấy cái công tin đó Vâng, cảm ơn Huy rất là nhiều. Và thưa quý vị, đó là những cái sinh hoạt thường xuyên của Vietvote và nói chung là những cái công tác mà có lợi ích cho cộng đồng thì Vietvote trong thời gian vừa qua rất là tích cực, rất là năng nổ. Cảm ơn Huy cũng như là các bạn trẻ trong Vietvote. Và thưa quý vị, à, vào một trong những cái sinh hoạt Tết sắp đến đây thì à, Vietvote sẽ có một cái chương trình à, ngay vào ngày đêm giao thừa ngay vào ngày giao thừa sắp tới tức là ngày 31 tháng 1 năm 2000 22 à, tức là ngay ngày giao thừa của Xuân Nhâm Dần à, thì trước hết xin mời uh, Huy cũng như là Thảo giới thiệu về cái chương trình này. Yeah. Sự so, giống của tụi em sẽ được um, sẽ vẽ một cái bức tranh tường ở vùng City Heights ở ngay cái cái cái tường mà của cái nhà hàng Minh Ký à, mình vẽ một cái tường đó để uh, uh, để celebrate uh, cái new cái cái uh, cái Tết tới thờ và từ tết năm nay à, nữ uh, họa sĩ là người Việt Nam vậy wow. mình dạ yeah. Ờ, uh, ngày cái ngày đó đó thì chúng em mời nhưng chúng ra chơi để uh, coi cái cái cái cái cái bức tranh tường này rất là đẹp rẻ rất dạ rất là đẹp rồi xong rồi tụi em cũng có 25 cái chậu uh, hoa cúc để tặng cho dân chúng as a tiền lì xì nữa mà mình có muốn lần nữa chơi vui lắm wow. nhưng So we're painting, we're painting this mural to not only celebrate the Lunar New Year and the Tet Festival, but we wanted to highlight the culture that we celebrate and why we celebrate it every single year and share it with the public. This is a really a community project that we hope to bring everybody together, uh, no matter what background, to come and celebrate with us. So cái cái bức tranh tượng này đó là để uh, cho cái uh, culture của người Việt Nam mình để mình chia sẻ với lại cộng đồng của City Hải với lại um, với lại uh, để làm cho cho người ta biết là tại sao mình mình uh, celebrate cái cái cái cái, cái Tết của mình mỗi năm uh, và cái cái cái hình vẽ này rất là cho nhiều người có diff, um, có different background chung với nhau lại được. Yeah. Dạ. The image of the modern woman is to depict the new and um, a tribute to the old. So the animal is to celebrate the year of the tiger. And we wanted to show the, the past traditional um, culture of the tattoos from the 1400th century, how fishermen used to tattoo on their bodies to protect, protect them from the sea creatures. And so you see a little bit of that on her back and as a little of the tiger pattern also coming through and the tiger is supposed to symbolize fierce fierceness and independence and um, just this inner inner strength that we have um, and the re resiliency of the Vietnamese people. Yeah. So cái hình vẽ này đó là mình vẽ của một người đàn bà um, có một cái hình uh, của cái cái con cọp đó, tại vì năm nay là năm năm con cọp uh, có hình một con cọp nó uh, nhảy ra từng từng uh, từng từng từ sau lưng của cái người đàn bà đó mà cái hình này đó là tưởng uh, tượng trưng là cái cách mà khả năng phục hồi của cộng đồng người Việt Nam mình và à, um, và nó cũng nói chuyện về cái chuyện mà um, cái cái chuyện xăm hình tại vì xăm hình đó là uh, cái cái đó của người Việt Nam mình từ lâu lắm rồi bây giờ mình phải mình đem ngược trở lại để cho dân chúng thấy để thấy là cái đó là của và cái câu chuyện của mình của mình nhưng mà uh, ý kiến của tụi em muốn làm đó, cho cái hình này đó là thấy là mình celebrate cái sức mạnh của người Việt Nam mình mình bỏ nước đi mình qua bên đây rồi mình sống ở bên đây rồi mình xây dựng cái cộng đồng của mình bên đây mình xây dựng cộng đồng của mình mạnh cái người Việt Nam á tụi Mỹ nó không có thấy, dân chúng không có biết chứ người Việt Nam mình nó rất là mạnh mình survive bao nhiêu năm tới bao nhiêu nước nước mới mình cũng thấy mình cũng làm mình cũng ở mình cũng xây dựng giống như vậy thì cái đó là năm nay tụi em muốn làm giống như là mình celebrate cái cái cái sức mạnh của người Việt Nam mình giống như vậy Um, bây giờ Huy ơi hôm đó là 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1 năm 2022 tức là ngay ngày giao thừa vào lúc 12 giờ trưa 4644 el Alcohol Boulevard à, Huy ơi như vậy thì mọi người tới à, có mú lân rồi có lì xì rồi có um, hoa cúc à, tức là chúng ta sẽ à, rút số hay là như thế nào à, Huy nếu dân chúng tới người nào tới tới trước thì thì được bóng thì Dạ. Wow. Dạ, dạ bông bự lắm nha, không có mua bông nhỏ. <laughs> mua một chậu bông bự có nhiều bông lắm. Oh <laughs> rất là vui. À, thưa quý vị, ờ, dạ. chúng tôi xin mời quý vị vào ngày 31 tháng 1 sắp tới thưa quý vị đúng ngày giao thừa tức là thứ hai 31 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày thứ hai sắp tới ngày giao thừa mời quý vị đến à, 4644 Alcohol Boulevard à, chương trình sẽ do hội Việt Vote tổ chức có mũ lân rất là vui quý vị ơi quý vị mang con em đến và bên cạnh đó là à, sẽ có hoa cúc cũng như là bao lì xì để mà gửi tặng cho quý vị à, trong dịp xuân sắp tới à, những giây phút cuối cùng Vân Anh xin dùng dành cho Huy cũng như là Thảo mời gọi quý vị đến tham dự với chúng ta. Chúng cháu muốn mời uh, cộng đồng người Việt mình tới tham gia chúng như tụi cháu chơi chơi như tụi cháu uh, mình uh, mình uh, celebrate Tết năm tới mới giờ uh, lại như là chơi chung chung với nhau so, cảm ơn nhiều. I would love to see everybody of all walks of life. Um, I would love to meet everybody, shake everybody's hand and just celebrate leaving the negative and the bad from the previous year and entering the new year with, with hope and happiness and health and wealth for everybody involved. We've been through a lot with the Asian community. So we hope to see your faces there to celebrate with us for what's to come. Vâng thưa quý vị, xin mời quý vị đến tham dự với Việt Vote vào à, ngày 31 tháng 1 năm 2022 sắp tới, tức là nhằm ngày thứ hai, ngày giao thừa, ngay tại nhà hàng Minh Ký, địa chỉ là 4644 Alcohol Boulevard, Alcohol Boulevard San Diego và chương trình rất là vui nhộn với mua lân, à, có policy và có những cái chậu cúc do hội Việt Vote gửi tặng cho chúng ta. Cảm ơn Huy và cảm ơn Thảo rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn nhiều. Thank you.